Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình à, than khóc cho số phận chủ phòng gym <laughs> Như các bạn thấy à, à, Đây là cái hệ máy BA Một trong những cái hệ máy linh hồn của Thor Gym quận 9 hiện tại Và cái hệ máy này chỉ có hai trung tâm có thôi Một là Thor Gym quận 9, hai là Thor Gym quận 7 Bình Tân quận 12 không có cửa Cái đó mình trả lời một lần dứt khoát luôn Thì đây là tất cả những dòng tin anh của hệ BA Bên quận 7 nó cũng chỉ là những dòng này thôi có bao nhiêu máy tinh âm là nhập gì hết nhưng mà đáng tiếc một sự kiện là cái cộng dây cáp của cái máy lát window này nó bị đứt nó bị đứt mà khi bạn nhìn cái cái cái cái cái, cái nó đứt nó không bình thường mà cộng dây chỗ này nó bự tiếng đứt chỗ này nó nó nó nó nó, nhỏ tức là nó chịu một cái lực gọi là kéo mà bị cưỡng bức cái kiểu gì đó má nó đứt tôi cũng chả hiểu nữa đứt có một phát duy nhất thôi là cộng này cộng này thì cái ngày đứt á, thì cái em đó tập cũng không có nặng các bạn tập thấy cũng nhẹ thôi mà đứt thì à, không phải là do cái dây đó dở mà đứt mà trong trong khi á, trong phòng gym có những cái á, mà chúng ta không chú ý kỹ á, nó dễ dẫn tới việc hư máy ví dụ trong quá trình tập nó có something wrong cái chỗ nào á tức là cái máy đang bị kẹt tạ nó đang bị kẹt cổng dây nó đang nó đang không bình thường nó đang bị kẹt mày hiểu không xong mà cái mình dùng cái lực mình giật nó mà thì nó, nó sẽ bị đứt ngay cái mối kẹt nó bị đứt ngay cái mối kẹt đó là à, tình huống nó như vậy và tất cả những cái máy này là đơn hàng phải làm bên mỹ hết bạn nên à, wow. bà thấy cổng dây nằm đây cũng khá lâu rồi đó thì à, nó được cái cổng dây này nó được ship về chung với cái đơn hàng bên quận 7 mà nhiều bạn hỏi tôi là chừng nào bên quận 7 khai trương mà tôi nói thiệt với bạn quận 7 bây giờ hàng container nằm đóng á hàng máy thì nó xong rồi mà nó về chưa được nó đang kẹt mà mà, mà cũng có một tin vui là từng vừa qua thì hình như nó ra cảng rồi nên bạn hỏi tôi khai trương nào tôi nói giờ hàng lên lên trên biển tính khoảng chừng hai tháng đi thì giờ chắc phải tháng 6 tháng 6 mới khai trương được chứ giờ làm xong tất cả mọi thứ nhưng mà máy móc chưa xong thì cũng không thể nào khai trương đó vậy thì à, tại sao mà thấy duy đăng tuyển vào tháng tư tháng tư là cái tháng đăng tuyển cho cái hệ thống mà sale làm trước bạn bao giờ sale nó phải đi dụ người ta trước đúng không làm trước này nọ kia khi mà có một lượng khách hàng đầy đủ rồi thì mới là opening ra chứ không ai mà opening cái phòng ra xong mới đi sale nên trong quy trình gym nó sao là như vậy thì hạ tầng nó xong trang thiết bị nó xong máy lạnh máy liếc toilet vệ sinh à, tất cả nó xong á thì sẽ là chạy cái dự án marketing trước dự án marketing nó gồm có đương nhiên quảng bá rồi thứ hai nữa là sale và thứ ba nữa là những cái video clip của trung tâm đó tức là máy ở bên đó nó được khoảng 2 phần ba rồi nếu mà trong điều kiện mà BT có khách á, mà ngon á, thì BT vẫn có thể dạy được tại vì những cái máy nó đủ cho BT dạy rồi nó chỉ thiếu một số máy để tập thôi đó thì thông báo các bạn tình hình như vậy còn các em mà coi phòng gym á thì tất cả những cái máy móc mà hiện tượng nó gì là lạ đó thì làm ơn biết thì sửa không biết thì báo cáo biết báo cáo rồi dán lại ừ khách ơi máy là đang có vấn đề xong tin ron đồ khách đừng có tập nữa hay là như thế nào đó nó chứ không thể nào mà để những cái máy gì nó bị ờ, bị vướng con chút đỉnh rồi làm sao mình giật cái máy đâm ra đứt cát cái cuộc đời á, của duy làm phòng á nếu mà nói về máy mỹ bị đứt hai lần lần ở bên kia cũng lái máy lát đau lần này cũng máy lát đau mấy ông giật cái kiểu gì á ở trong phòng gym á ngán nhất á mấy thằng cha thể hiện tiền muốn bt thì không có mà tỏ vẻ ta đây tin anh vô tập động tác giật giật giật giật, giật này nè đó vậy nhiều lắm bạn bạn bạn làm phòng đi bạn thấy kiếm kiếm được đồng tiền là đổi bằng nước mắt đổi bằng nước mắt chứ không phải giỡn đâu mà họ luôn cho họ đúng mà nói không nghe đó mà khổ vậy á mà gọi là những vấn đề nói chung trong vấn đề than khổ mà các bạn thì hôm nay à, à duy mới chính thức duy à, than khổ cái này thì à, cái nguồn tin rò rỉ post trên facebook rồi nhưng mà duy chưa đứng ra duy nói tiếng nói là nguyên nhân tại sao ở đây á à, thật sự á, là cũng không phải là lỗi của khách tại vì bữa đó duy có coi video duy thấy các em tập nhẹ hều à không có gì chân mà đứt. đó thì bản thân có thể là do máy nó bị kẹt mà trong cái quá trình bị kẹt á thì khách cũng đâu biết bị kẹt là gì đâu tôi tôi, tôi tập thôi mà người quản lý phòng á người ta cũng không biết được người ta cũng để ý nên đâm ra giật cái mặt thì đứt luôn đứt cái cú đó thì thật sự cũng tuồng máy này cũng tập vô lắm bạn tập ngon lắm mà giờ đứt vậy thì lên trên tập máy B, BS thôi nha yeah, ở đây là hệ BA tất cả những hệ BMS BBA là những hệ đắt tiền, đắt đỏ bởi vì sau này khi mà cái phòng nó full máy các bạn sẽ thấy cái tầng này là cái tầng đắt tiền nhất quận 9 wow. cái tầng này tầng đắt tiền nhất quận 9 nha các bạn cứ một máy này là không bao giờ có giá tiền dưới trăm triệu cứ một máy này là phải trăm ngoài bạn đếm có bao nhiêu máy đó thì bạn nhân số tiền lên đó. mà ở đây là gần nửa sàn thôi các bạn sẽ hỏi là khi nào về thì đó cái lô hàng tôi kẹt đó cái lô hàng gì đang kẹt đó, thì khoảng tháng 6 nó về nha các bạn tháng 6 nó về nó sẽ phủ kín hết tất cả phủ kín hết tất cả những khu vực ở đây đó phủ hết ngon lành luôn ở đây là một lần nữa là giới thiệu cho các bạn là những danh sách máy nó về đây đây đây đây, đây. đúng không những danh sách máy về dự án bổ sung máy tập mới đế hai em cho Toyota Diêm chín thí dụ như máy Multipress số lượng máy là là một cái vị trí là lầu 1 rồi máy này cũng là lầu 1 máy này cũng là một riêng cái máy Smith thì mà là hai máy máy Smith là hai máy đó, vị trí gồm gì lầu 3 và khu vực, khu vực VIP only đó Và cái máy cái máy mà chị em phụ nữ nhắc nhiều nhất á, là cái máy này nè inner outer ties đó cái máy này là BBD đó vị trí là một số lượng hai máy thì bạn tưởng tượng đi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bồi đầm già xì 14 cái đúng không 14 cái máy nữa nó sẽ chất đầy cái khu này wow. và đây là một trong những khu mà nó đẹp nhất của Thor G 19 nó thể hiện một sự đồng đều về máy tập nó thể hiện một cái đẳng cấp máy Mỹ đế 2 em nó full phòng full sàn wow. và một lần nữa cái giá trị này bạn cũng thấy được ở quận 7 ở quận 9 và quận 7 là hai trung tâm đầu tư cái dàn BBS, BBD và máy BA đắt đỏ nhất Bình Tân không bằng quận 12, không bằng các bạn Bình Tân nó không có máy BA bình quận 12 nó không có máy PA còn ở quận 9 và quận 7 là đầy đủ những máy PA và máy BBS BBD thì đó là lý do tháng 6 tăng tiền đó là lý do tháng 6 tăng tiền lần này Duy nói thật chứ gì không nói đùa đó tại vì những bạn ờ, người ta đã đăng ký trước thì thôi ok còn những bạn sau này mà đăng ký sau vào tháng 6 thì phí dịch vụ nó sẽ cao lên lúc đó là trung tâm BBT nó đã hoàn thiện tất cả rồi nên phí dịch vụ sẽ tăng vào tháng 6 nha các bạn nhưng tất nhiên dù tăng thế nào chăng nữa thì Duy Nguyễn vẫn có một cái deal dành cho khách hàng VIP bye bye các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video hay thì mua súp đi ba like xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài